lô khung của chúng ta ăn ngày thứ hai anh em nhé đó nuôi từ thứ năm thứ sáu thứ bảy thì ngày hôm nay thứ sáu thì chúng ta đã ăn được con uh, à, 97 này hai nháy đề thì ngày hôm nay chúng ta không ăn được đề ngày hôm nay nó về con 56 cơ nhất to chúng ta về con 73 anh em nhé ờ, dù sao thì chúng ta cũng ăn được cái um, cặp lô khung của chúng ta 972 nháy này thì chúc mừng anh em ở trên uh,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 chúng ta lấy con cuối cùng chúng ta ghép lên dãy 3 cho mình hai con này chúng ta ghép vào với nhau chúng ta có bộ đề 24 này bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 để chúng ta lui tuần anh em nhé thứ sáu ngày mùng 3 tháng 2 này ngày đầu tiên chúng ta không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì đề về 92 thì chúng ta đã ăn được con đề 92 này trong vụ đề 24 anh em nhé tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ ba thứ tư thứ năm này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 thứ tư thứ năm này thứ sáu ngày 24 tháng 2 này chúng ta có bộ đề là bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 để chúng ta nuôi tuần thứ sáu ngày 24 tháng 2 này ngày đầu này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư này sang ngày thứ năm thì đề về 02 thì chúng ta đã ăn được con đề 02 này trong bộ đề 02 anh em nhé tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thì cái đường cầu này mình cũng có chia sẻ cho anh em rồi thì ngày hôm nay thì mình nhắc lại cho anh em thôi những anh em nào mà mới đăng ký kênh thì anh em cũng có thể là tham khảo về cái đường cầu này để chúng ta chơi anh em nhé Tiếp tục thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 của chúng ta thì có bộ đề 03 anh em nhé. Bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này, 080 này, 535 này, 585 này. 8 số để chúng ta lùi đến thứ sáu tuần sau anh em nhé. Thứ sáu tuần sau. Đường cầu này khá là đẹp. Thì ờ, cái đường cầu trước mình chia sẻ là cái chạm 8 nhưng chúng ta đang có một cái chạm 8 và chạm 4 rồi. Thì chúng ta chỉ lui cái bộ đề này thôi anh em nhé. Bộ đề thì chúng ta chỉ có 8 số thôi. Nó bớt đi được rất chi là nhiều số trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình đường cầu lô khung này của chúng ta thì nó chỉ là bạch thủ anh em nhé thứ sáu này ngày mùng 3 tháng 2 của chúng ta ở giải tư này chúng ta lấy hai con đầu tiên này anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình lô khung 3 ngày để chơi thứ bảy này chủ nhật này thứ hai bạch thủ lô là con 17 khung 3 ngày cho mình anh em nhé thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được bạch thủ 17 anh em nhé bạch thủ 17 luôn con 17 này của chúng ta thì à, về ở giải 3 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 10 tháng 2 thì chúng ta có bạch thủ lô là 88 đây chúng ta khung 3 ngày thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 88 này anh em nhé bạch thủ 88 của chúng ta thì về ở dãy tư nó đi cặp cùng con 33 nữa đây anh em này 88 đi cặp cùng 33 anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại tiếp tục đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 17 tháng 2 thì chúng ta có bạch thủ lô là con 10 để chúng ta nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con một không này anh em nhé một không của chúng ta về ở dãy ba này đó tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 24 tháng 2 thì chúng ta có bạch thủ lô là con 08 này bạch thủ lô 08 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này thì chúng ta đã ăn được con 08 anh em nhé 08 của chúng ta về ở giải 5 đó tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thì cái tuần này của chúng ta thì có bạch thủ là con 01 à, anh em nhé bạch thủ 01 anh em nào mà thích bạch thủ thì chúng ta vào con 01 này không thì chúng ta lót cho mình là con 10 nữa anh em nhé đó anh em nào tham thì chúng ta lên đánh một số còn đâu thì chúng ta cẩn thận thì chúng ta vào cả hai số cho mình thì cái đường cầu này nó đang ăn là bạch thủ anh em nhé đó đây là cái đường cầu lô khung về một cái đường cầu lô đề ngày ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho anh em về một cái đường cầu đấy thì nó cũng khá là đẹp trong buổi chiều ngày mai thì anh em cũng test cho mình nó đang chạy là 4 ngày ngày mai thì mình cũng mong muốn là nó ra được cái bộ đề 24 này để mình xem nào đây này thứ ba này thì à, nó có bộ đề 02 để chơi cho ngày thứ tư Đề thứ tư đề về 02 thì ăn được cái bộ đề 02 này anh em nhé. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 22 này. Để chơi cho thứ năm Thứ năm của chúng ta thì đề về 77 thì ăn được trong cái bộ đề 02 anh em à 22 anh em nhé. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 01. Để chơi cho ngày mùng 3 tháng 3. ngày mùng 3 tháng 3 của chúng ta đề về 56 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 01 này thì nó khá là đẹp nếu mà ngày mai anh em tham khảo cho mình là cái bộ đề là bộ đề 24 anh em nhé bộ đề 24 và cái đường cầu lô của chúng ta ngày mai thì mình cũng có thể chốt cho anh em ngày mai thì chúng ta cũng có thể là bắt nô 2442 cho mình hôm nay thì bắt được 5665 ở đường cầu này đó tí nữa ở bạn chốt số thì mình sẽ ghi dưới phần bình luận anh em nhé đó đây là cái bộ đề chúng ta tham khảo cho mình thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ sáu và lô khung 3 ngày anh em nhé thì uh, mình cũng nhắc nhở cho anh em là anh em nào trùng cầu thì chúng ta lên vào thôi không mà chúng ta tham khảo tất cả những con số thì mình chỉ là dự đoán thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé ngày hôm nay mà anh em nào trên kênh của chúng ta thì ăn được con à, lô khung 97 hai nháy thì chúng ta để lại cho mình một lượt like và lượt bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé trên Zalo của chúng ta thì chiến thắng được con 56 thì anh em cũng để lại cho mình một bình luận lượt like để mình có động lực chia sẻ được nhiều cái đường cầu nuôi nó ok hơn để giúp đỡ mọi người anh em nhé thì cái đường cầu bộ đề 03 này của chúng ta